That's who? Strong, strong. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. Strong. Yeah. Dạ. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ lên. Yeah. À, phải hỏi cái gì là cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào nói đi yeah, rất rất đẹp Kazu anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xinh giống như là xinh cô gái chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này yeah. yeah, em cảm ơn ừ. anh nha hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp mời bạn nam chào em Xin chào anh Bây giờ hai người à, đã có mặt sân khấu rồi mình giới thiệu về mình đi mời em trai à, xin chào hai mc và <laughs> xin chào tất cả mọi người và xin chào bạn gái của mình trong tương lai à, tôi tên là Ide Kazuhiro đến từ Nhật Bản ồ oh. yeah. hai gọi Kazu nha cái gì tên gì tên gì tên là Ide Kazuhiro Iden Kazuhiro Kazuhiro Kazu kilo Kazu. Kazu. kilo kil Hi. Chi. Hi. Hi. Hi. Dạ. Chi. Kazu là ok. Ok, lâu lâu lâu. <laughs> Kazu. Kazu. Kazu. Rồi, vậy à, dạ. Đúng rồi, dạ. dạ, dạ. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Ồ oh. Dạ em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ à. Em tên là Du Thị Thảo Hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Uhm, năm nay em 24 tuổi Bất động sản Biết sinh sản không? không biết luôn Không biết luôn Đất đai nhà cửa đó à, à, à, Những cái ờ. tài sản bất động nằm tại chỗ Ta gọi là bất động sản Thí dụ đất này nhà nè Nghĩa là cô mua bán cái điều đó à hiểu hiểu, hiểu hiểu rồi, rồi. À, thảo à, anh kazu bên kia là người nhật à, thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không nếu như chúng ta hợp nhau chúng ta bấm nút em không ngại em chỉ cần lý do thôi chị à. <laughs> kazu ơi dạ à, lý do tại sao kazu lại muốn à, tham gia chương trình hẹn hò trước đây kazu không nghĩ là không muốn cái hôn nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn sống một mình thôi nên một mình thôi nhưng mà ở việt nam á là muốn lấy vợ á là phải có chỗ ở ổn định ừ. phải thương yêu vợ ừ. không có người yêu khác ừ. không được quen ai khác ừ. được không cố gắng <laughs> cố gắng <laughs> bây giờ mình sẽ nghe thảo nói tí xíu về à, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha em rất là mạnh mẽ em rất thích cái lối sống tay giống như là phụ nữ mình là phải đẹp phải sexy đẹp là để cho mọi người chú ý để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải ờ à, kính đáo kính cổng cao tường thật ờ, sự chị cũng nghĩ như em ừ dạ à, kazu có thích bạn gái sexy không chắc chắn nha dạ <laughs> chắc chắn ha hiểu chưa rồi trời nôn quá để qua coi mặt kazu nè kazu à, nhìn rất là hot boy nha dạ ha à, xin chào xin Nam chào Thư. Kazu dạ. điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì điểm mạnh là hiền yeah. là biết tiếng Nhật Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà <laughs> Lương nhiệt tiếng với mọi người là biết nấu ăn món Nhật Bản yeah. Dạ. <laughs> Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Không Kazu Qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi củng và bánh xèo em hỏi bên kia biết làm gói cuốn bánh xèo không Vào ngon chị ồ oh, oh. she, nấu, ăn rất là ngon yeah. Dạ. yeah. Dạ. đó là điểm mạnh còn yeah. Dạ. điểm yếu của Kazu điểm yếu là chơi giỏi tiệm dịch nói vậy là giỏi rồi đó rất giỏi rồi ừ. Ừ. và tôi không thể nhỏ ngàn chín em à. không phải ga lăng tức là Kazu không ờ, không phải tuyếp người ga lăng ừ. không nhớ được sinh nhật không nhớ được những cái ngày quan trọng ừ. à, không nhớ ngày kỷ niệm ừ, tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm à hay <laughs> có tật xấu nào không tật á? xấu thích uống bia à du thích ừ, uống bia thích đi nhậu nhậu nhiều không uhm, chắc là nhiều mỗi ngày là bốn năm sáu lon một Bia ngày uống 6 ừ. lon và sau đó là un soju em gái dạ em biết nhậu không dạ biết chứ phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không tin rồi em nhậu được nhiêu lon tầm ừ. khoảng 6 chai Oh, wow. siêu uống được 6 chai yeah, nha yeah, yeah, Hợp nhau nè Hợp nhau <laughs> Hợp nhau rồi Còn với sancho thì em chỉ uống được vài ly thôi Tại vì em không uống được rượu nhiều à, Uống được vài ly soju Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền yeah. Dạ. Và đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày dọn dẹp. <laughs> Gì nữa? Vì, um, có thể suy nghĩ yeah. Dạ. về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Um, thích dạ. không? Ít. Thích à? Ờ. Nếu mà nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Ừ, ờ. là không sao nha. Ờ, ok đúng ờ, không? Ok. Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Zuka. Kakazu. À, Akazu <laughs> Akazu Trời ơi Đó dạ, em chào Quyền Linh Trời ơi đẹp Ôi, quá Xinh xắn không Rất xinh đẹp chào đàn gái Dạ, Trời dạ. ơi Anh Linh ơi em thắc mắc quá Bên kia là trai tài Bên này gái sắc Mà tại sao lại ế nhỉ Đúng rồi Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Ồ. Oh. Oh, buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do Tức là em là là PT luôn hả? Dạ đúng rồi Em, anh Linh giờ mập lắm rồi Em nhận làm PT riêng cho anh Linh được không? Để hướng dẫn anh Linh chứ Cái anh này Linh... À, nếu mà em làm PT á, thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh Ồ dạ. Được. được đó, anh sẽ làm điều đó Bây giờ là anh sẽ kiếm à, vợ cho bên đàn trai cái đã ha Dạ Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật Anh ấy à, muốn em về Nhật ở thì được không? ờ thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh về nhà chồng thôi không sao đúng không dạ đúng rồi nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi em không thích ràng buộc này không thích gia trưởng này đặc biệt là vũ phu à, à, em không muốn cãi nhau à, không muốn cãi ừ. nhau luôn vậy là được rồi đó dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường học nhịn nhau một tiếng là được anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn bây giờ à, mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai người gặp mặt xem à, thế nào nha thảo em đi với ai dạ em đi chung với chị chị em đang ở đó à chị của thảo dạ chào chị chào chị nam thư với anh quyền linh em thấy anh này được không dạ em thấy á, à, em thì thấy được rồi đó nhưng mà quyết định á, là do em của em được là được sao phân tích thử thôi là em thấy ảnh cũng vui vẻ không biết á, là tánh tình ảnh sao nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền à <laughs> thấy hiền là được rồi à. dạ cảm ơn em dạ rồi bây giờ uh... kazu kazu kazu đi với ai là với bản thân nhóm double wish em cũng là người nhật luôn yeah, người nhật tôi tên là shinsuke em thấy cô gái đó được không đẹp đẹp và dễ thương đẹp và dễ thương à. yeah. Dạ. uh, à, shinsuke thấy ừ, phù hợp với kazu uh, hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hồi hết ế <laughs> ế và có thể lấy được vợ uh, của gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Oh, Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Yeah. Dạ. À. Xin lỗi. <laughs> cảm ơn Shinsuke. Rồi. Dạ, cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào bắt đầu không gian này là của bạn đấy nha dạ, em chào, anh em em em em dạ ừ ừ ừ à, em là <laughs> một người thích hoa nên <laughs> mình tặng trước thôi thôi mình trao đổi với anh dạ cảm ơn cho em nha dạ em cảm ơn dạ. nhiều nha thật ra là ca dư lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy ca dư như thế nào? Vui vẻ, um, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống giống như em. Là là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi Jesus strong strong yeah dạ. yeah dạ. strong yeah dạ. mạnh mẽ mạnh mẽ lên yeah à, phải hỏi cái gì là cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào nói đi yeah, rất rất đẹp Kazu anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xinh giống như xinh cô gái chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này yeah. dạ em cảm ơn ừ. anh nha hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp là hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào có thể hẹn hò với anh ngày nào giờ nào em thích món gì ăn cái gì đi đâu em thích món gì à, đối với em món gì cũng như món không có cái sở thích à, có thể ăn món nhật bản hả dạ được anh à, đi đi nhà em em có à. thể đi nhà với anh được không ạ à? dạ được bình thường mà anh em thích du lịch không ừ, cũng thích anh nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi ừ, nếu rảnh thì đi du lịch nha dạ nếu nếu em rảnh <laughs> lúc trước anh quen anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không không ừ, mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào nói chuyện để giải quyết tại vì là anh là người nước ngoài dạ anh không thể không thể nói nhiều bằng tiếng Việt yeah. Dạ. nên chắc chắn thua chắc chắn thua <laughs> thua chắc chắn là không đi bằng tiếng việt nên dạ. cãi lộn sẽ thua ờ, nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng việt ảnh cứ cãi tiếng nhật không ai hiểu với nhau <laughs> để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn đơn giản vậy bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau khi nào cũng được nhưng mà phải tìm hiểu nhiều à đúng rồi à thật Nhiều sự không? khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài không phải là quen một ngày một bữa bây giờ ở việt nam đó dạ, hiểu rồi là vợ chồng á là xài chung tài khoản ừ. hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài ừ. khoản cái đó được không ừ, được được, hoặc là con trai á, chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không được được luôn hả được, mà mặt hết sức là đau khổ được <laughs> <laughs> khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái cả hai thích cả hai cả hai sinh con gái con trai cả hai thích bây giờ thế nào mọi người à, có thể hát tặng hát, hát tặng bạn à. gái một à, bài nào đó một nhóm double wish là có vài bài hát dạ. viết bài hát và khi nói chuyện với người Việt Nam người Việt Nam nói không hiểu tại vì là đối với người Nhật phát triển tiếng Việt là rất khó là khi nói là em câu này là hiểu không am mon đi phu quốc cư hiểu không dạ em không hiểu không hiểu hả à. <laughs> đương nhiên là em không hiểu rồi hầu như người Việt Nam nói như vậy nên chúng tôi là chúng tôi viết bài hát một bài hát tên là không hiểu không hiểu ừ, không hiểu là <laughs> em hiểu có thể hiểu Namuki Koigia tại vì em không không biết tiếng Nhật ừ dạ khi đó là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha yeah. <laughs> hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh <laughs> Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi Dễ thương mà rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi Em là người miền Tây Thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương Vượt qua Long An trơ đào hương lúa còn dương Tiền Giang Mỹ Tho cái bè gò công Tân Phước nghịch miếu xây cầu đường về bến tre gần hơn đường đi vĩnh long không còn nhưng chiến pha xưa xe ta bon bon trên cầu mỹ thuận gió đưa trà dinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét xa đến gần người yêu dấu thác mười tràm chiêm hay quá cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền tây nam bộ à, sau này nếu mà quen nhau cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng càng học chăm chỉ nha anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn cảm ơn rồi bây giờ mình tiến hành à, bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha và bây giờ nhắm mắt lại nha ba hai một hết thời gian nắm tay nhau đó họ đồng ý hẹn hò với nhau Kazu yeah từ nay Kazu hết ế rồi <laughs> dạ. yeah. cảm giác thế nào yeah, dạ, rất rất vui nàng không thể nói gì hết không thể nói gì <laughs> rất là dễ thương à, đây là chiếc vé xem phim của cụm Rập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn bây giờ cái uh, quy định của chương trình là chúng ta phải đánh dấu cái ngày gặp mặt đầu tiên những lúc hẹn hò với nhau mình hôn nhau ấy không má má thôi được rồi yeah ngon quá ngon quá thơm quá thơm quá ăn bánh xèo mới ngon quá con này thơm quá thơm bánh, quá. bánh xèo là đặc sản của miền tây em đó anh à. Vâng, à, cháu à, xin giới thiệu à, cháu tên là Trương Công Bình ạ. Cháu 24 tuổi, cháu quê Thanh Hóa và bây giờ đang hiện đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì cháu? Dạ bây giờ cháu đang quản lý một cửa hàng thu mua và, và xuất khẩu hải sản tươi sống. Vậy sống ở quận nào? Dạ cháu sống ở quận 12. Mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè. À, xin chào MC Nam Thư, MC Huyền Linh, à, quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và à, bạn nam bên kia em tên là Chiêu An năm nay 22 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đang phụ giúp cho công ty của gia đình à, vậy thì bây giờ bên đàn trai mình giới thiệu một tí xíu về điểm mạnh điểm yếu của bản thân nè dạ điểm mạnh là em tự lập từ nhỏ có lối sống giản dị cũng nhút nhát cũng biết nấu ăn rồi dạ điểm yếu thì có hơi có chút bộn bể đó rồi mời đàn gái dạ điểm mạnh của em là em có nấu ăn ngon làm việc dọn dẹp nhà cửa tự ờ, chăm sóc bản thân điểm yếu của em thì em có một chút nóng tính với không cẩn thận tính em cũng hơi bề bộ không chút vậy là biết làm đồ nhậu không nè làm đồ nhậu thì em không biết nhưng mà làm bánh thì em biết bình ơi dạ em biết nhậu không bình dạ ờ, em biết nhậu chị ơi tiểu lượng cũng tầm cỡ 7, đến tám ờ, lon thôi ạ à. quá dữ cũng dữ rồi dữ á dữ á dạ hai đứa hợp ghê, đứa Bình đứa An ha Đáp bình lại an. Bình An <laughs> Ủa Bình dạ. Là cháu có mấy mối tình rồi? Cháu ờ, trước kia là có hai mối tình Thời trung học uh, phổ thông là ờ, mối tình đầu Mới đây thì cháu chia tay đã 3 năm rồi Quen nhau 2 năm Cháu thì làm kinh doanh ngoài Hà Nội Còn cô đấy học ở trong Sài Gòn không Kiểu... có cùng chung cái chí hướng đó đúng không đúng rồi ạ trời ơi hòa cáp bò tùm lum hết trơn bò luôn hả ừ quà cáp nó bò tùm lum tùm la chứ Em thì chưa có trải qua mối tình nào Trước đây thời gian thì bận học Cũng vẫn chưa có thời gian trải qua một mối tình nào hết nắm tay ai chưa? Dạ, nắm tay thì cũng có nắm tay nhưng mà Hôn chưa... ai chưa? Thì chưa Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà <laughs> Hôn người yêu, đang tính là hôn người yêu nè là chưa đúng không? Dạ Vậy thì à, cái mẫu người đàn ông á Mà em mong muốn là như thế nào? Em mong muốn là một bạn nam cao hơn em ờ, trên một mét sáu mươi lăm ngoại hình ưa nhìn một chút tính tình tốt ừ. à, có trách nhiệm chung thủy thích bạn nam có ờ, tính lãng mạn chứ tại vì em cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình á vậy gì tiểu thuyết ngôn tình rồi có coi phim hàn quốc rồi gì không có mê dạ, không à, có coi phim hàn quốc mà không có mê bình có lãng mạn không có chứ chú chào em vâng bình à. ví dụ lãng mạn lãng mạn sao nè đến ngày sinh nhật của cô đấy mình tổ chức tạo cái phòng nhạc rồi mình xếp hoa mình trái tim rồi mình đứng đấy mình tặng cô ấy xếp hoa là chuyện bình thường rồi cái sinh nhật sắp tới của ấy á em xếp cua ghẹ ốc ôi rồi tưởng gì chứ hết trơn tưởng gì cái đấy là đơn giản ừ, lắm thí dụ thế cho nó lạ thì em có ngại là khi mà e, em yêu một cô gái chưa bước qua mối tình nào em sẽ làm như thế nào mà thích lãng mạn nữa chinh phục cô ấy thì phải có thời gian nên rồi mình cứ tị tán tỉnh rồi đến rồi tán tỉnh như nào cứ tặng cua ghẻ tặng xuống cua. ông đừng có nghe anh linh anh vấn đề mình sống chân thật thôi mình nghĩ sao mình làm vậy thật sự tặng bó hoa hồng không bằng hai con cua đâu tặng hai con cua ngon hơn ví dụ như an dạ thích ăn hải sản không dạ thích ơi có gì chia chị bớt nha dạ ừ. chị yên tâm ừ. cửa hàng bên đây là em làm chủ luôn hay sao em vừa làm cho người ta nhưng mà em cũng vừa làm chủ thì tốt quá rồi rồi vậy là được rồi à. em xin quyền linh dễ thương anh đây nhát quá dạ mình, khi mình có một người đàn ông bên cạnh mà nhút nhát quá mình thấy sao dạ em thấy cũng bình thường chàng này là giống như từ thanh hóa mà để lập nghiệp á em có lo điều đó không dạ em cũng có một chút lo em không thích điều gì ở người đàn ông dạ em thích ừ, con trai mặc đồ leo lẹt không có chú ơi chuyện cái đấy là không có luôn á <laughs> chưa gì chưa gì xả. không không hút thuốc có cái này lại càng không luôn đấy lại được chưa? Ờ, không thích bạn nam nóng tính có nóng tính không nóng tính là không có đâu Nhá, toàn thấy mồ nóng gì nổi nữa gì nữa dạ hết rồi hết rồi đúng không rồi bây giờ anh thấy được đó rồi an hôm nay em đi với ai hả an hôm nay em đi với mẹ và dì à có mẹ luôn hả à, xin chào ờ, mc quần linh à, mc nam thư dạ à, khán giả tại trường quay Ờ, à, em là mẹ của bé Chiêu An thì mẹ thấy thì à, bên đàn trai thì cũng được nhưng mà cho cô hỏi nếu mà con ờ, đang làm trong ờ, thành phố Hồ Chí Minh à. thì cô có mình Chiêu An à thí dụ hai đứa mà được á con ở đây lập nghiệp hay là con đi về có làm dâu gì không con con thì chắc chắn là ừ, trong Sài Gòn lập nghiệp rồi à ba mẹ con thì ở ngoài quê vâng đúng rồi rồi con có mấy anh chị em nhà con có ờ, năm năm anh chị em nhưng mà con là người thứ tư với lại con có tính tự lập từ nhỏ con đi ờ, đi hay đi tìm miếu hay đi làm công chuyện của mình là mình là xác định là mình phải đi đi làm để phát triển sự nghiệp của mình thôi ừ. thì cô chỉ hỏi vậy thôi còn lại thì hai đứa tìm hiểu nha <laughs> cô thấy đàn trai được không cô thấy thì được đó mẹ thấy cũng được thì ăn thua con thôi bình đi với ai dạ hôm nay uh, cháu đi với uh, em chào ờ, anh Quỳnh Linh và chị Nam Thựa em là em họ của anh Bình em nhận xét bạn là uh, gái bên này thì bạn gái bên này là dễ thương tính tình tốt hợp với anh Bình cảm ơn em bây giờ mình kéo uh, rào cho hai trẻ gặp mặt ha muốn nói gì nói đi Bình à cua cua à. <laughs> <laughs> em a à, có biết nhậu không vì cái công việc của anh là nhiều khi giao tiếp khách hàng rồi cũng phải đi nhậu rồi à, với người ta em thì em không có biết nhậu em chỉ biết uống uh, rượu nhẹ thôi à rượu nhẹ nếu như mà anh uống rượu thì uống ít thì không sao đừng uống nhiều quá tại vì uống rượu nhiều là sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu cái đấy anh biết công việc của anh đó, đi giao lưu hay là khách hàng nói chung là mình chỉ là nhậu vui trong công trên bàn thôi còn công việc không ai thì tiết lộ cho ai được tại vì ba em cũng ờ, nhậu nhưng mà uh, em cũng không thích ba nhậu quá nhiều mai mốt nếu mà anh có công việc bận thì anh có thể đi chơi với em anh có thể vì cái công việc anh anh sắp xếp được mình tặng quà nhau trước đi rồi mình nói chuyện cua viết để hồi chết queo hết trơn tặng tao luộc liền ăn luôn đi nè anh tặng em à dạ <laughs> đúng rồi thôi để để anh thì em để bên đây chưa đưa trao tay trao tay tại sao anh tặng cua cho em không anh biết trước là em ờ, biết uh, em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á dạ ờ anh hay quá em cũng tặng cho anh ờ, bánh tại vì em cũng có làm bánh nhưng mà gấp quá em làm không có kịp nếu như mà có cơ hội thì sau này em sẽ làm bánh cho anh ăn à. bánh gì đó mở coi làm coi ngon không chắc là nhìn này chắc ngon lắm á đâu đưa anh coi coi ăn được không mời uh, mc mời. huyền linh ăn trời ngon quá ta chút ăn trước đi cũng dám ăn chứ nói chung là anh mới lần đầu gặp em nhưng mà anh thấy em cũng là người kiểu cũng mẫu hình của anh cũng ờ, thích lâu về dài thì mình phải có thời gian để mình tìm hiểu với nhau được mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau cho nhau đi được em cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu ờ, anh tại vì mình mới gặp nhau có một tí thôi nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu nhau quan điểm tình yêu của anh là như thế nào anh ghét sự giả dối và đủ lăng nhăng lắm em thì cũng đơn giản à, chỉ cần đơn giản là được à? anh cũng đơn giản lắm em không thích bạn nam nhắn tin hoặc quan tâm quá nhiều đến mình chỉ ờ, cần nhiều lúc nhập mặt nói chuyện với nhau là được này cái này em giống tiếng anh đấy dạ <laughs> anh cũng không thích ờ, cũng ờ, nhắn tin là nhiều đến lúc một lúc mà mình hiểu nhau thì lúc đấy mình chỉ gặp nhau là mình tự hiểu hai đứa này quen nhau đỡ tốn tiền điện thoại đỡ rất đỡ luôn á anh linh à không có ghen chắc cũng uh, ghen một xíu đó nhưng mà à, anh ghen xíu là hết à tính anh không giận nhiều anh không giận dai được rồi bây giờ hát tặng nhau một bài đi nào xem ta à, anh sẽ hát bài đôi chân đi tìm một nửa yêu thương khi trái tim thốn thức sáng em hôm nào Trượt lòng đi ngang mắt tôi xính cười Ta tìm em trên con phố ấy Ta đợi em góc ngã tư đường qua Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ Xin em hãy quay về đây em xin Rồi, hết. cảm ơn em Rồi, hết thời gian Có rung động thì bấm Bởi chúng ta đang đối diện với ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả Và rất mong là các bạn sẽ nắm tay nhau và ra về ha ba hai một hết thời gian wow. chúc mừng em hai bạn nắm tay nhau đi đây những chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 lấy Chiến Thắng Giữ để xem phim nha Xin phép uh, mẹ vợ tương lai Dạ cho con xin phép uh, hôn em một cái hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em. Rồi, em ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Rồi, chào hai bạn. Rồi, mình giới thiệu về mình đi, em gái tên gì nè? Xin chào anh Quỳ Linh, xin chào chị Cát Tường Mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Thị Thúy Duyên à, Mình năm nay 25 tuổi mình đến từ Lâm Đồng. Hiện tại à, em là nhân viên kế toán tại công ty thiết bị y tế Trương Nhân ở quận Tân Bình. Rồi bên đây tên Phận. <laughs> Rồi, mời, mời bạn trai. trai giới thiệu. Em xin chào quý khán giả, chào anh Linh và chào chị Cát Tường. Em xin giới thiệu là em tên Xuân Hùng, năm nay em 32 tuổi. Công việc hiện tại đang làm kỹ sư thiết kế xây dựng ở quận Nhất. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra ở Huế nhưng mà 2 tuổi là vào Sài Gòn sống luôn tới giờ điểm mạnh điểm yếu của duyên là gì nè dạ, trước hết em xin nói à, điểm mạnh của em em là một người thẳng thắn vui tính có một chút ừ, ca hát <laughs> ca hát được dạ bên cạnh điểm mạnh thì em cũng có <laughs> một vài nhược điểm đó là cái tướng ngủ nó hơi xấu <laughs> em ngủ sao em biết cái tướng em xấu em ngủ thì thấy mọi người ngủ ở chơi cùng phòng em nói lại không à người khác dạ. nói lại có ai chụp dạ. hình em lại tướng không? ai ngủ cũng xấu dạ hết trơn á ngủ mà mình quay phim sáng mình coi thì á thấy gốm luôn rồi đó À. khuyết điểm gì nữa không sợ chó sợ chó <laughs> dạ ủa có ăn thịt chó không nói thật là xưa thì em có ăn nhưng mà lâu lắm rồi không ăn bởi vậy chó thấy nó sủa sợ nó phải ờ, rồi chó nó cắn nó đúng rồi bạn trai khuyết điểm là gì nóng tính nóng tính hả dạ hồi anh không nghĩ em nóng tính đó nha dạ không à, anh nhìn bề ngoài em được điềm đạm như vậy nhưng mà cái nóng bên trong <laughs> khó mà thấy được lắm nóng cỡ nào lận thường thường khi nóng á em là người mà không có thể hiện ra nhưng mà nó hay gọi là dồn nén bên trong á à không sao nóng bên trong rồi làm cho nó mát thôi sợ nó nổi mụn thôi chứ gì chứ á có ưu điểm gì không Tại ưu điểm đó em là người điềm đạm mà lúc nào cũng điềm tĩnh mà thứ hai nữa là có lập trường chơi thể thao được chơi môn cầu lông bơi lội chạy bộ khỏe bạn gái có thể thao gì không em cũng thích cầu lông cái giọng dạ. em gái bên kia khào khào khào khào là hát hay lắm mà em hát bài uh, hát cho tặng nó vui bạn trai bài cho lấy không khí cho em em xin uh, được hát một bài không biết bạn trai bên đó có thuộc bài này thì hát cùng em luôn nghe bài gì vậy em à, à mình yêu nhau đi anh nghe bài hát người khác hát cái, cái anh nhịp theo anh thấy anh thuộc anh rồi. nhịp theo à bây giờ bạn gái hát rồi bạn trai biết thì mình nhịp theo nha đúng dạ. rồi hình như anh có điều muốn nói cứ ngập ngừng rồi thôi và có lẽ anh không biết rằng em, em cũng đang, đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm anh hiền lành âm áp cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra à. dễ thương quá lãng mạn quá em xin hát em xin hát tặng lại em gái một bài rồi bài gì em lâu đài tình ái em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa rồi được rồi tốt bạn bây giờ à. mình uh, chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình đi à, trước giờ thì em có trải qua hai mối tình mới nhất là khi em ở nhà đang chuẩn bị đi học cao đẳng quen được khoảng uh, à, 3 tháng gì đó em xuống đây học thì thấy giống kiểu khoảng cách nó càng xa thì hai người bớt nói chuyện lại rồi bây giờ thì anh đã có gia đình mối tình em dài thiệt á cái ba ba tháng Vậy mời bạn trai chưa có gì sâu sắc hết em trai em có mấy mối tình rồi dạ em xin thưa với anh là từ nào tới giờ em chưa có một cái tình chính thức nào hết gì gì kỳ vậy thích con gái không dạ thích thích con trai không dạ trai mến thôi không thích trai mến thôi không thích coi phim tình cảm có lúc nào mình nghĩ rằng à, mình sẽ yêu cô gái nào không em hai mươi mấy tuổi thì gọi là cũng có cái cảm xúc gọi là say nắng với vài ừ. cô thôi nhưng mà cái đó thật sự nó không phải là cái tình thí dụ như giờ bạn được hung thì bạn có biết hung không dạ biết chứ chị chưa hung thử lần nào sao biết nhưng mà em chắc chắn là em làm được cái đó mà không làm được chắc trốn luôn á có à, ai nói em gì không cái vấn đề mà hồi nào giờ em chưa có một mối tình chính thức nào ừ. là vì sao hồi đi học á chỉ biết cắm đầu học thôi cũng ừ. ít đi chơi lắm rồi sau khi học rồi xong khi học xong ra đi làm á cắm đầu làm cũng vào công ty chỉ biết làm việc thôi ừ. có nắm tay người con gái nào chưa nắm tay bạn bè nắm tay bình thường rồi còn cái nắm tay tình cảm thì cũng có không có luôn dạ không nắm tay có cảm giác gì không em chưa nắm tay tình cảm ai bao giờ trời đất ơi vậy là có túm lại là chưa có nụ hôn đúng không dạ chưa luôn hôn má có chưa dạ chưa trời đất nắm ơi nắm tay mà chưa có nắm thì hôn làm sao mà đâu ra khó tìm lắm bây giờ em em muốn tìm một người bạn gái như thế nào em tới đây là để tìm vợ luôn chứ không phải tìm bạn gái rồi em muốn tìm một người vợ như thế nào người vợ đó là mẫu người phụ nữ sống cho gia đình ngoại hình là em không đặt nặng lắm nhưng mà tính tình là thùy mị nết na hiểu và đồng cảm được với mình tại vì sao chị mình thương nhau á thương thì phải hiểu được người đó khi mình hiểu được người đó thì mình cũng mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho người đó được đúng rồi tại vì mình nói mà mình thương người ta mà mình không hiểu được người đó thì không thể nào mang lại hạnh phúc mà đôi khi mình còn đem lại phiền phức cho người ta nữa mà làm sao để hiểu được người ta thì mình phải đi chơi với nhau tâm sự tâm, chia sẻ chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới hiểu được nhau đúng rồi mọi thứ bạn đã chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa dạ đầy đủ hết rồi về tâm lý sự nghiệp công việc ổn định nhà cửa có rồi à, bạn chắc chắn là bạn sẽ hôn được đúng không dạ được ừ lát tôi cho thử làm hoang mang quá em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào cao khoảng mét bảy có mét bảy thân hình tròn tròn một xíu dễ thương có tròn rồi có dễ thương luôn và đồng thân thiện với mọi người xung quanh rồi có luôn à, em có à, mẫu hình lý tưởng nào không tập ca sĩ hồ trung dũng là được rồi cái này trung bình được không <laughs> không anh này là trung hùng là được rồi đặc biệt là đồng cảm với em có cùng sở thích với em sở thích, của em em thích gì thích thể thao đam mê thể thao rồi này. anh này chơi thể thao thích đi phượt này thích dạ. đi phượt không dạ thích thích khi lâu lâu em uh, bị stress công việc dẫn em đi chơi thích có dẫn cô đi chơi không dạ thích là em dẫn liền rồi thấy rồi. được rồi đó cái điều anh... gì em không thích nói anh linh nghe luôn ừ. à con trai quá bảo thủ có hơi tròn tròn thì được hơi hơi chút hơi, hơi nhưng chút mà sau này à, hồi xưa thì em vậy nhưng mà sau này em nhận ra là cái gì mà nhiều người nói á thì mình phải thay đổi à, đúng rồi tại vì không thể nào mà nhiều người mà có cùng một quan điểm sai về mình được nói tóm lại chàng trai bên đây là một trong những cái uh, hiếm giờ đó ha nói chung là còn trinh trắng trinh một trăm phần trăm đó yên tâm anh thấy bây giờ là họp gần như 90 phần trăm rồi đó trách nhiệm em hơi nặng đó hôm nay em đi với ai À, dạ hôm nay em đi cùng à, chị gái và bạn cùng phòng với em à, em à, xin chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường chào bạn Nam cùng tham gia chương trình và chào tất cả các vị khán giả ở trường quay theo chị thấy theo nhận xét cá nhân chị thấy bạn Nam này cũng được <laughs> Chị hy vọng là sẽ có một người bạn đồng hành với Duyên à, để hứng chịu những cái đau của chị trong những trận chém gió. <laughs> Rồi. Hùng đi với ai Hùng? Dạ hôm nay em đi với chú ruột với mẹ. À, xin chào à, hai MC Quyền dạ. Vinh là Cát Tường. Ừ, nói chung về ngoại hình, ok, tình tình chắc hiền, dịu dàng. Tôi mong coi như là hai cháu cùng bấm nút để hàng hò và coi như tìm hiểu nhau nhiều hơn muốn hỏi ý kiến mẹ chút xíu à dạ cho mẹ, mẹ cho đi. ý kiến vài câu đi ạ à. em dương thì cũng được cô cũng muốn à, có cháu nội sớm không 32 tuổi rồi thì cũng muốn chứ <laughs> Đó hứa với mẹ gì đi Hùng Cái đó không phải mẹ muốn mà là em cũng muốn chứ không phải là Em cũng muốn đúng không? Nhưng mà nhưng mà chỉ có điều là em chưa tìm được một cái người con gái mà có thể là đồng hành được với mình Dạ rồi, rồi chúng ta cảm ơn tay cô. cầu mong những điều tốt đẹp cho cặp đôi này đi Bây giờ kéo rào lên nhá Cho Bây hai giờ... bạn gặp nhau mở rào bắt đầu dạ chào anh món quà tặng dạ cảm ơn anh nhiều em cũng có món quà nhỏ tặng anh cảm ơn em ờ, cảm ơn mà gì cảm ơn <laughs> dạ không anh anh thông cảm là em làm công ty nhật các cái tác phong người nhật khi chào à. em quen rồi. ra à, arigato lần đầu tiên gặp mặt em có gì muốn hỏi anh nếu mà chúng ta quyết định uh, tìm hiểu nhau thì anh uh, có thể à, cùng em vượt qua mọi khó khăn phía trước không? Anh nghĩ là mình đàn ông thì mình đủ sức đó đủ sức. Em cảm nhận cô gái đó như thế nào? Em cảm nhận tính cách đó thì đúng như là cái cái mẫu người bạn gái mà mình mình yêu cầu. Cái thời gian rảnh của em là vượt khung thời gian nào? Ban ngày thì em làm giờ hành chính Thường thường em sẽ rảnh vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật à, anh thì cũng rảnh vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần anh đi làm thứ hai thứ sáu dạ em có thích đi du lịch không à, rất thích luôn du lịch đi dạo dạ. đi thể thao đó là những sở thích của anh á em nhìn bề ngoài thì anh có vẻ hiền nhưng mà không biết trong bên trong anh có mạnh mẽ không ừ, bên trong thì thật sự anh là anh là người nóng tính nhưng mà cái nóng của anh á thường anh kìm bên trong ý cô hỏi bên trong bên có trong mạnh mẽ mình ngồi, không đó? ngồi thẳng lưng lên em mạnh mẽ lên coi ừ, ngồi đó. Lên đúng rồi không muốn khẳng định giới tính đó à bên trong mạnh mẽ hả à em là người mạnh mẽ anh có muốn mở ờ, món quà em tặng anh không à đúng rồi coi quà em tặng là gì anh mở. dạ anh mở nha mở đi em mở đi căng tay dạ. ủa sao lại tặng đôi bao tay ý nghĩa gì à đi phượt bằng xe máy <laughs> anh này đoán hay quá em tặng đôi găng tay này cho anh nghĩa là ờ, muốn anh ờ, luôn bảo vệ em cùng em đi hết những đoạn đường còn lại mang bao tay vô liền mang bao tay vô liền rồi <laughs> đặt tay vào nút bấm đi hai bạn bấm nút là hẹn hò để tiến tới hôn nhân nha hai bạn phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình còn không có cảm tình không thấy thích không rung động không bấm một hai ba hết thời gian trời Cái gì? Em bấm em đó, không có vô cái Em gì? có bấm à, Em có bấm không? Có Bấm sao không, không lên? Rung quá bấm chật Trời ơi, rung quá bấm chật Bấm là tôi mừng rồi Rồi bây giờ nè Tay nè Đôi bao tay này Nó sẽ đưa các bạn đi khắp mọi đảo đường đất nước Xin chị gái Hôn nụ hôn đầu tiên Chị cho em xin phép không em Nó, nói, Xin nói, mà người ta cho chưa chị xin thì phải nhìn mặt chị chị cho chưa đó, chị cho anh xin phép không em đó cho cho cho để nguyên hít vô hít vô giờ nè anh gái hôn anh gái đi